Vâng thưa các bạn, hôm nay Ngọc Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm nên một cái cháp rượu thuốc nó cực kỳ sang chảnh và hiện đại các bạn nhé. Để làm cháp rượu thuốc thì bước đầu tiên các bạn sẽ gắn cho tôi cái phần xốp ở bên dưới này để cho nó cao cái mâm cháp lên. Sau đó là chúng ta sẽ gắn chai rượu đầu tiên các bạn nhé. Chai rượu đầu tiên chúng ta sẽ cho lên nó tầm cao nhất. Chúng ta bơm keo dưới đáy chai. cây thuốc lá thì chúng ta sẽ dùng một cái cây ở đằng sau chúng ta dán keo lến và sau đó là chúng ta dùng băng dính này chúng ta quặn lại cho nó chắc các bạn nhé để chúng ta khi chúng ta cắm vào trong cái ờ, xốp ở trong cháp cho nó chắc chắn hơn